thì à, nguyên liệu mình có là trứng bột năng bột mì đường cát bột nổi đậu phộng và dầu ăn thì à, trứng á, mình có 8 à, quả trứng nha đây là trứng vịt mình dùng trứng vịt nha và 500g bột năng 1kg bột mì thì đây là bột mì nha và khoảng 2 đến 30g bột nổi 200g ờ, đậu phộng 200g dầu ăn 200ml đó ờ, cô chú rồi đường cát á, thì mình có 700g ờ, đường cát nha rồi trước tiên á mình làm món bánh này á, thì mình phải đánh trứng này ra trước nè rồi sau đó là mình phải mình à, cho bột à, nổi vào nha để mình à, đánh rồi à, mình à, nhồi với lại bột năng và bột mì à, với à, dầu ăn cộng với đường rồi à, khi mà mình nhồi xong rồi làm bánh á, thì mình phải gan đậu phộng này nha rồi bây giờ mình sẽ làm để cho cô chú anh chị dễ theo dõi nha thì à, đầu tiên là mình à, đánh trứng này ra mình lấy hết trứng này ra luôn nha cô chú thì à, lòng đỏ lòng trắng mình à, đều dùng luôn nha rồi như vậy là mình được 8 quả trứng rồi nha tiếp theo là mình à, đánh trứng này lên nha cô chú à, rồi trứng nó tan rồi mình cho một nổi đây là bột nổi nha cô chú mình cho vào rồi mình đánh lên tiếp nha rồi tiếp theo mình cho đường vào nha cô chú 700g đường đường này thì mình đánh tan một nửa còn lại một nửa thì mình chừa lại một chút xíu nữa mình à, cho vô mình không cần đánh nha rồi trứng đã à, đánh à, nó dậy lên nhưng mà không dậy trắng nha tiếp theo là mình bỏ số đường còn lại vô nha đó thì à, số đường còn lại khoảng ba trăm rưỡi gram nha cô chú rồi mình cho vào một ký bột mì luôn đó cho vào một ký bột mì nha rồi mình cho 500g bột năng nha để mình chọn lên thì đây là loại bánh nướng nha bánh à, bột độ giòn bánh này đặc biệt bánh này á là mình nướng lên là giòn và xốp nha và tiếp theo là mình à, chọn bột nha cô chú khi mà mình cho bột mì vô rồi đó cô chú thì mình nhồi lên thì nó khô lại nha để mình vừa xe cái bánh mình do bánh tiếp theo là mình cho dầu ăn vào nha rồi tiếp theo là mình cho dầu ăn vào trong bột rồi mình nhồi lên cho thật là đều nha sau đó mình à, đi gan đậu phộng mình để à, khoảng 6 à, tiếng nữa thì mình sẽ cho bánh rồi mình để đậu lên mình đem mình nướng nha thì đây là loại bánh bột đậu bánh bột đậu ờ, giòn và à, bánh bột đậu này á, thì ăn rất là giòn à, và xốp à, ít ngán nha thì độ ngọt của bánh này á, thì nó cũng vừa ăn đó mình phải nhồi lên cho nó mịn thật là mịn là nha mình nhồi lên rồi mình để khoảng 6 tiếng nha cô chú 6 tiếng rồi mình mới đem mình à, nướng nha rồi tiếp theo á, là mình à, là do bánh nha cô chú thì ở đây á, cái thao bột á, là mình đã ủ à, mình để là nó nghỉ có khoảng 6 7 tiếng rồi giờ là mình à, do để mình làm bánh à, bột đậu nha thì à, cách làm á, thì cũng à, rất là đơn giản à, cô chú à, lấy cho mình cục bột nhỏ nè rồi cô chú do lại cho tròn nha đó cô chú do lại cho tròn do thành viên nha rồi cô chú do tròn thì cô chú ờ, để lên đó cô chú để lên nha đó khi mà cô chú để hết xong một dĩ này á, thì cô chú ấn hột độ phía trên nha và mình nướng xong rồi á, thì mình quét lên ờ, bánh còn nóng á, mình quét lên trên bề mặt bánh một lớp trứng nha cô chú thì ở đây mình có thật trứng gà đó khi mà bánh chín rồi mình quét lên trên bề mặt của bánh một lớp trứng gà để à, cho nó à, tươi một chút xíu cho nó đẹp một chút xíu nha thì đây là bánh à, bột đậu giòn ở miền Tây thì hôm nay là mình làm video này là để mình chia sẻ đến quý cô chú nào thích làm bánh thì hãy đăng ký kênh nha để theo dõi và ủng hộ tinh thần mình và chia sẻ thêm cho quý cô chú anh chị làm bánh truyền thống nha đó. Ờ, cách làm rất là đơn giản nha cô chú thì đây là cái công việc nhẹ nhàng để cho chị em mình à, có thể à, làm kiếm tiền kiếm thêm thu nhập Đó. À, trong dịp Tết hoặc là trong những ngày mà khi mà mình khó khăn thì mình làm bánh này để mình bán mình kiếm thêm nha đó thì mình do thành viên như vậy đó cô chú rồi lần lượt là mình làm hết một dĩ này nha rồi mình đem vô lò mình nướng lên cho nó chín khi à, mình dò ra thành viên xong và tiếp theo á, là mình cho đậu phộng lên nha thì đậu phộng này á là mình phải rang à, rang lên nha cô chú mình rang lên rồi mình cho nửa hạt đậu phộng vào lên phía trên bột mình nhấn xuống đó cô chú nhấn xuống nha đó nhấn xuống hết uh, số bột này rồi sau đó mình đem vô lò mình nướng nha cô chú thì đây là bánh uh, bột đậu giòn ăn rất là giòn và thơm nha đó mình là mình nhấn hết mình ấn hết số bọt này nha cô chú rồi sau đó mình đem vô lò mình nướng lên nha mình nướng cho bánh ờ, vàng chín vàng rồi mình ờ, quét lên bề mặt một lớp ờ, trứng gà để cho nó có cái màu tươi của cái bánh nha cô chú rồi như vậy là xong rồi đó rồi tiếp theo là mình nướng bánh này lên nha rồi giờ lò mình nóng rồi đó ờ, cô chú thì ờ, mình bỏ bọt vào để mình nướng nha đó mình để ờ, vô lò rồi mình nướng lên thì ở đây là cô chú mình thấy để mình chỉnh nhiệt độ nha hôm nay không bật đèn lên tối quá thì mình nướng bánh này là 200 độ C nha 200 độ C và lửa trên đó, lửa dưới đều mình đều để cân bằng nha tại vì mình không có lót giấy ở trong rồi à, thời gian á, thì mình ứng có khoảng 15 phút nha rồi giờ mời cô chú à, cùng đợi cho mình 15 phút rồi mình đem bánh à, ra nha cô chú thấy à, ở phía trong á, thì cái bánh nó vàng lên rồi nè ha cô chú rồi tiếp theo là mình đợi cái bánh này còn lúc mà còn nóng là mình đem ra để mình quét lên trên bề mặt bánh này một lớp trứng nha để cho nó tươi lại nha rồi, hôm nay mình quay hơi tối quá thì mình quét lên trên bề mặt của bánh một lớp trứng trứng gà cô chú mình quét lên để cho nó tươi lại nha khi mình nướng thì cái màu nó vàng nó không được ờ, tươi cho mấy và mình quét lên để cho nó có cái màu cho nó tươi thì nhìn cái bánh nó đẹp nha thì cái bánh này là loại bánh bột đậu giòn đó mình quét lên hết luôn nha rồi đây là ờ, à, bánh mình mình mới vừa làm ra nha cô chú thì đây là loại bánh bột đậu giòn thì à, bánh này á, theo à, nếu như đạt á, thì à, bánh này nướng á, thì phải à, vàng nha và cái hình dạng của cái bánh này á, là nó phải gom lại nha cô chú ở dưới à, cái phần à, của cái à, bánh nè nó phải gom lại nhìn cái bánh cho nó à, nhìn cái bánh á, là nó nó gọn gàng nha và mình à, bẻ ra thử cho cô chú thấy nha cái bánh này rất là giòn và phía trong thì à, rất là xốp nha cô chú giòn và xốp nha thì ở giữa này nó có hạt đậu nha cô chú đó ở giữa này có hạt hạt đậu và ăn rất là thơm đó thì đây là bánh bột đậu nha thì như vậy là video mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh bột đậu giòn à, theo à, kiểu truyền thống miền Tây đến đây là hết nha